các bạn ở với đây máy cường linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy thái chuối mịn này đấy máy thái chuối do công ty thịnh thành sản xuất cũng như là điện linh để máy cường linh phân phối đây thì uh, trên màn hình và các bạn đang xem đây là năm con máy thái chuối mịn này nó thái nguyên cây chuối luôn đấy thì uh, trên đây là năm con ờ, thái chuối chạy motor một kỳ rưỡi này đấy chạy motor một kỳ rưỡi motor dây đồng bảo hành 12 tháng thì đây là ngoài những con máy ra các con máy khác đang được à, lắp đấy đây thì à, đường uh, cổ họng của nó để đút cây chuối vào là 20 phân ra đút cả một cây chuối vào đấy trung bình thời gian của nó là tầm một cây chuối mét rưỡi thì nó thái tầm khoảng độ 20 đến 25 giây một sau một cây máy thái khá là nhanh những loại à, máy công suất lớn 1,5 kg kg 2 ấy, thì nó có thể thái được à, chuối à, mịn hoặc là chuối lát đấy chúng ta chỉ điều chỉnh cái tốc độ mình đút cái chuối vào thôi ví dụ như chúng ta đút chậm thì nó sẽ thái mịn mà đút nhanh nó thái lát cho mình đấy đây, những ngoài đây như chúng ta xem công suất của motor này đấy là 1,5 kW này điện 220V đấy. motor dây đồng 100% bảo hành 12 tháng đây cái kia đây, trục của nó này đấy được uh, lắp đặt rất là cân so với cái uh, lỗ của khung máy đấy. khung máy toàn bộ ở trong này được mũi hàm từ chắc chắn này chúng ta để ý phần độ dài của khung máy này rất là dài đấy, để đảm bảo độ bền tuổi thọ của máy sau quá trình sử dụng thời gian lâu dài đấy. đây là một máy lắp hoàn chỉnh này có hai cái khóa đai như này đây cần mở hai quả đai ra thì à, mở được cái phần bấm bên trước thì là máy mới nên là khóa ba rít đấy đây đây là con dao của chúng ta đây rất là sắc chắn rất là, sắc nhé đấy đây là cái dao này rất là bén đấy, thì à, đây là chúng ta có thể điều chỉnh à, một là tốc độ và chúng ta đút nguyên liệu vào hai chúng ta sẽ điều chỉnh lưới dao này một chút đấy trường hợp chúng ta kéo lưới dao này xa xa sát với miệng đấy thì nó sẽ thái mịn dễ hơn còn là chúng ta muốn thái lát chúng ta đẩy lấy dao sâu vào đấy nó cách xa cái, cái miệng của nó một chút là nó sẽ thái lát cho mình đấy đây là hai cách chúng ta điều chỉnh uh, độ à, thái lát hay thái mịn cho nguyên liệu của mình đấy đấy đây là máy thái mịn nó có chân đỡ thứ khung máy dày dặn chắc chắn trên này chúng ta có in uh, chữ thịnh thành này đấy, toàn bộ mối hàng thứ đều được sơn và mài nhẵn phần lề máy có hai phần lề ngược thế này đấy, để tránh uh, chúng ta chúng tôi đã thiết kế nó ngược nhau để tránh chúng ta khi chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta vì dây vận chuyển hay di chuyển nó sẽ bị rớt cái bản lề ra nhưng mà cái này nó làm ngược rồi nên nó chắc chắn hơn Đấy, đảm bảo cho mình di chuyển Đấy, motor được uh, kết nối qua bốn ốc này hai bên hồi chân hai con này giá đỡ luôn Đấy, thì máy sử dụng điện 200V khung máy được làm dày dặn chọi ra làm bốn chân như này để đảm bảo là máy không bị rung lắc trong quá trình sử dụng ngoài ra những con máy à, hai một kỳ rưỡi thì có những dòng máy như là một kỳ một hoặc là hai kỳ hai Đấy, đều là motor dây đồng bảo hành 12 tháng đảm bảo chất lượng các bạn sản phẩm trong quá trình sử dụng độ bền cũng như là tuổi thọ cũng như là lợi ích của máy mang lại Đấy. Đấy thì à, sau đây tôi sẽ cắm điện chạy thử một con cho các bạn xem nhé tôi sẽ cắm thử con này luôn cho các bạn xem luôn cháu này đây đưa ghim điện 220V này ghim điện vào này. máy chạy rất là êm không bị rung lắc luôn nha các bạn để ý sản phẩm nhá đấy ở trên à, nền gạch nhưng mà nó không bị di chuyển đấy đúng luôn nào quay rất là thích ra ngay đầu dưới này này Đấy, ra, ngay được luôn Thế thì à, bà con các bạn có nhu cầu muốn mua máy thái chuối cũng như là các dòng máy bên nông nghiệp, máy chăn nuôi ví dụ như máy à, ép cắm viên, máy tút lúa hay máy xay nghiền đa năng thì uh, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ uh, uh, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cả màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết uh, những phương thức vận chuyển bên chúng tôi mang lại các bạn đấy thì uh, ngoài ra các bạn ở Hà Nội có nhu cầu đến xem và trực tiếp thì với lòng liên hệ qua số điện thoại chúng tôi sẽ à, gửi uh, định vị hoặc là sẽ chia sẻ vị trí cụ thể cho các bạn dễ đi đấy, đến nơi chỉ nhìn máy trực tiếp luôn test máy cụ thể ok thanh toán tiền nhận hàng đấy. thì cảm ơn các bạn đã xem video like đăng kênh và xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều